giờ thì anh anh anh anh, anh, anh, anh xem nhau là gì đó cũng là lúc ta đi tan hôm có con say đắm mà hôm nay không âm thầm vượt qua ngàn sóng gió mà ta không trân trọng những điều đó giờ thì anh anh anh, anh